cà phê để làm gì chỉ để là cà phê thôi mùng 4 tết vắng nhau hẹn em em EMC cà phê để không chính trị không giảng đạo không huy động từ thiện vậy để làm gì chỉ để gió cuốn đi vâng chỉ để gió cuốn đi những ưu phiền cho lòng nhẹ nhàng hơn đời vui hơn cùng những khuôn mặt thân quen và chấm hết và các anh mở trên pay là trên bên cửa viên là đó đó là tất cả những gì mà, mà, mà, người ta hỏi để làm gì thì đó thì với những cái tinh thần đó thì các anh về có thể comment bên dưới góp ý rồi sau đó thì chúng ta thấy là nếu mà giờ mà nó chưa cuốn đi được những ưu phiền hoặc là chưa lòng nhẹ nhàng hơn thì chúng ta tiếp tục ra bên uh, thủ đức với bên uh, trạm hàm đà lạt á nói chuyện với văn chương nó thấy hay ấy mà nhỏ mấy uh, à, mấy cha nội ở gò vấp á ờ thôi thôi lại lại lại đưa cái điều này lên <laughs> xin lỗi cái gì nó đâu có dính trang gì chính trị đâu không anh nên lại nói là nó đang lại gây ra cái cái à, đâu có gây gì nó ý tôi nói là nó gây ra một cái bức tường giữa à, nói rồi nếu mà giờ mà anh mà giải quyết được vấn đề đó thì nói là vui là ok à, ờ. mà không là nó sẽ có dạ. bức tường đó nhiều cái ông bò gốc nó khác mà nhiều cái là nước nó hay đấy <laughs> thiệt mà bằng cái tiếng ông bò gốc đó quê rồi ông bò gốc đó nhìn nó nó nó nó nó tôi tôi có nói với thịt nó đâu đâu quá đâu cha cha chỉ có làm con vuông với ke thôi con dạ. cũng vậy nó làm cái nhà nó con vuông với ke còn người thủ đức nó làm nó cong cong nó lượn lượn cây cỏ cây cối anh thấy không còn có còn cái cha lực của mình ông trồng cây thôi mà không có trái tôi nhớ là cha thì mai trồng cái cây xoài thấy không ông trồng hoài mà nó không ra trái là không ra lá nữa tại vì sao cái học sinh của mình nó ra cái lá này nó mẹ nó ăn rồi ăn rồi nó chua chua nó ăn rồi ông dần quá ông nói là cây này sao nó không ra trái nó tao nói ớ mẹ lên luôn còn ờ à, đúng rồi còn cái bài cũng nó hay hơn nó hay hơn nhà, mấy mẹ là chết học cái gì